Sony, thế hệ Projection TV Vega công nghệ BRC mang thú vị của rạp hát đến nhà bạn. Kết hợp với đầu DVD của Sony cho hình ảnh, âm thanh kỹ thuật số sống động như thật. Phim hay thật Projection TV Vega công nghệ DRC tăng độ phân giải gấp 4 lần, quà tặng hấp dẫn đang chờ bạn. It's a Sony.